Bạn cho rằng mình có mái tóc khỏe à Hãy nghĩ lại đi Có năm biểu hiện của mái tóc không khỏe Và chỉ một cách để chặn đứng tất cả Gentin dưỡng chất chăm sóc tóc hoàn chỉnh Với công thức giàu dưỡng chất pro vitamin dạng sữa Tóc yếu trở nên khỏe Và không còn chẻ ngọn Dầu xả bạn đang dùng có làm được như vậy không? Chặn đứng tất cả năm biểu hiện với Pantene Tóc được phục hồi lại trạng thái bóng khỏe